trên kênh của chúng ta thì về cái đường cầu đề của chúng ta thì vẫn chưa chiến thắng được anh em nhé đề của chúng ta thì gãy lô của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta ăn được một con lô 29 này lô 29 bạch thủ lô của chúng ta bị lộn mất anh em nhé ngày hôm nay thì bạch thủ lô 09 của chúng ta bị lộn mất con 90 anh em ạ con 29 này của chúng ta thì à, về ở dãy 7 này bạch thủ lô của chúng ta bị lộn mất ở dãy 5 này nhưng mà ba con lô thì chúng ta ăn được một con thì chúng ta không thể lỗ được anh em nhé về phần đề ngày hôm nay thì chúng ta không chiến thắng được nô của chúng ta thì à, được một con 29 này ở cuối dãy 7 thì cũng rất chi là may mắn ngày hôm qua thì chúng ta cũng ăn được một con ngày hôm nay chúng ta ăn tiếp một con nữa thì anh em nào mà ăn được con lô 29 thì để lại cho kênh một bình luận và một lượt like để cho kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều hàng ngày anh em nhé thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai thì mình cũng cảm ơn 31 người đã like video cho mình và 230 người đã xem chúc mọi người may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé thì ngày mai cũng là cái ngày 30 tháng 4 thì cũng là cái ngày lễ thì mình cũng mong muốn là những cái đường cầu mình chia sẻ trong buổi chiều ngày mai của chúng ta sẽ tưng bừng và rực rỡ anh em nhé rồi ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề của chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai chạy từ ngày thứ năm này ở giày 3 của chúng ta kết hợp với giày 6 cho mình ở đây chúng ta có con 4 này 4 ở đây chúng ta có 4 bóng 9 Con 6 này ghép lên con 4 con 9 Càng chúng ta lấy dãy 7 cho mình Chúng ta có Tứ thủ đề này Ghép lần lượt của chúng ta là 646 này 696 càng 1 anh em ghép theo cái đường mũi tên này để chơi cho ngày 28 tháng 4 này ngày 28 tháng 4 của chúng ta đề về 96 thì chúng ta đã ăn được con đề 96 này trong cái đường cầu tứ thủ càng của chúng ta càng 196 này thì chúng ta ăn được cái càng một này anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có tứ thủ đề ở đây thì chúng ta có 3 vòng 8 này càng 6 tứ thủ đề của chúng ta là 939 và 989 để chúng ta chơi cho ngày 29 tháng 4 ngày 29 tháng 4 của chúng ta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 mọi người có thể là lót cho mình 747 và 797 anh em nhé bộ đề 24 mọi người có thể là tham khảo thêm Vậy đường cầu nó chỉ có 8 số thôi bộ đề 24 kết hợp với càng 2 đây là một cái đường cầu đề thứ nhất về một cái bộ đề của chúng ta nữa thì em đã ý luôn đây cho mình thứ năm này 27 tháng 4 ở giải 4 và giải 6 con đầu tiên bộ số thứ hai ở giải 6 và con cuối cùng bộ số thứ tư ở giải 4 này ghép vào thì chúng ta có bộ đề 14 này một bốn một một chín một sáu bốn sáu và sáu chín sáu Giờ chúng ta chơi cho ngày 28 tháng 4 Ngày 28 tháng 4 của chúng ta đề về 96 Thì chúng ta đã ăn được con 96 này Trong bộ đề 14 anh em nhé Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 34 này ba bốn ba ba chín ba tám bốn tám và tám chín tám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 bộ đề 01 của chúng ta thì có 010 này 060 này 515 và 565 được cầu này của chúng ta thì cũng chỉ có 8 số anh em nhé để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai đây là đường cầu bộ đề thứ hai về một cái đường cầu bạch thủ lô xong thủ lô thì mình vẫn cứ đi bắt cho anh em bởi vì là nó đang ăn được hai ngày rồi thì cũng cố gắng làm sao để cho nó ăn thông trong buổi chiều ngày mai anh em nhé ngày mai thì cá nhân của mình sẽ bắt cho anh em là cái chạm 2 và cái chạm 6 bộ đề 01 và bộ đề 24 càng 2 bạch thủ lô của chúng ta là con 63 anh em nhé xong thủ lô 6886 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi ngày mai thì cũng là cái ngày lễ của chúng ta thì mình cũng mong muốn là ngày mai nó sẽ rực rỡ thì cũng là cái cuối tháng phải không ạ để cho chúng ta chiến thắng thì mình cũng mong muốn là cái tháng mới của chúng ta thì nó về cái về phần đề của chúng ta thì nó sẽ rực rỡ hơn anh em nhé anh em nào mà ngày hôm nay chúng ta ăn được con đề con lô 29 thì để lại cho kênh một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay để kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều hàng ngày anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video đây chúc em trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta rực rỡ và thành công hẹn gặp anh em buổi quay số chiều này anh em chiều mai anh em nhé